Ờ, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Trương ờ, tiếp tục vào thăm một khách hàng rất là đặc biệt của Trương. À, khách hàng đang nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội. Mời các bạn vào thăm phòng của khách hàng nhé. À, đây là căn phòng khách hàng đang nằm điều trị bệnh. Đó, mình đi từ phía ngoài vào các anh chị nhé. Các anh chị nhìn thấy này. À, đây là khách hàng. Khách hàng đang... Uh, đang chơi rất là vui vẻ à. À. kìa con à. chiu chiu chiu nào nào nhìn nào mình nhớ nhìn ai nào à à đó đây là cái phòng mà khách hàng đang điều trị thực sự nó là một cái căn phòng rất là đẹp các anh chị nhé rất là sạch sẽ gọn gàng đầy đủ trang thiết bị theo các anh chị ờ, khách hàng đang có, có cả tivi nhé đó tivi này mình sẽ review xem trong cái phòng này có những thiết bị gì các anh chị à, đây là một cái tủ đựng đồ cái tủ đựng đồ này à, rất là nhiều ngăn Đấy, à, trong này nó có một cái tủ lạnh tủ lạnh đó, đây là cái tủ lạnh các anh chị nhé đây là phòng vệ sinh à, cái thiết bị vệ sinh thì ờ, các anh chị có thể nhìn thấy là đó, rất là sạch sẽ các anh chị nhé sạch sẽ bóng loáng luôn nhà vệ sinh nhà tắm đó, điện đèn sưởi này rất là đầy đủ các anh chị nhé có cả cái thiết bị để gọi nhân viên y tế ngay ở trong phòng này luôn đó. À, xem còn cái gì nữa không à, đây chính là cái tủ đựng quần áo của khách trong cái tủ này là có một cái két các anh chị á két này à, có cả hướng dẫn sử dụng hai bên tủ là hai cái két chỗ này là cái chỗ để đồ phải nói là cái phòng rất là sang xịn và các chị ạ ở ờ, phía ngoài là cái chỗ để view nhìn ngắm xung quanh thủ đô Hà Nội đó. nó rất là rộng rãi để cho em bé có thể chơi vui đùa à. ok à, Trương đã review qua cái phòng và cái à, khu vực mà khách hàng à, đang nằm điều trị à, hẹn các anh chị và các bạn ở cái những video tiếp theo nhé Hello, xin chào